Trời ơi, hôm nay cái ngày đâu mà hên ơi là hên luôn, đào đâu thấy kim cương chỗ đó trời ơi, cháu quần là cháu mình đi mua sắm thoải mái không sợ hết trơn luôn rồi bây giờ bây giờ bây giờ lấy lại kim cương nè bỏ vô rương nè nè thấy chưa rồi an toàn nha thôi bây giờ lên phòng rồi ờ, là ngủ giấc đi đã mệt dễ sợ luôn à Trời đất ơi, tự nhiên đang ngủ cảm giác lo lo sao vậy ta? Cảm giác như kiểu chuẩn bị mất kim cương hay cái gì nè. Thôi thôi, bây giờ mình sẽ xuống mình lấy kim cương mình ôm cho nó an toàn. Đó, trời ơi, quá trời thân mình luôn. Ủa, ủa, ủa, Phạm Cận? Ông làm gì mà ông cầm đưa kim cương của tôi vậy? Uầy, món gì đó siêu ngon, siêu đỉnh, siêu vip mới được À, ờ, à, phạt Mở siêu ngon, siêu đỉnh, siêu vip Thì phải có thêm cà rốt, từng này cà rốt không có đủ Đi lấy thêm thôi, không đủ, không được Cái này, cái này, là cái này, cái này Trời, ơi, một củ cà rốt siêu to khổng lồ Em, em, em, em bảo chị, chị bảo em này Em ở đâu đây hả? Em đến đây đi, chị nuôi em này Chị sẽ tưới cây cho em La la la la la la la Ây chà Mơ tùng cửa sổ đón anh mặt trời Ê Ủa Phong Cần Sáng sớm em qua nhà anh chi vậy Ôi Ôi Ôi Phong Phong Phong Phong Phong Cần Bình bình bình bình bình tĩnh Phong ơi Bình bình tĩnh Ê làm gì hả Ôi Ôi cái gì vậy Ôi cái nhà của tôi Cứ mọi người ta không cần phải nhà tôi rồi Ôi mọi người ơi Phong bị khùng rồi Ôi leo ta bỏ thịt vào bỏ thịt vào rồi xong ta nấu ta nấu nước leo ta bỏ hành ngò bỏ hành ngò rồi xong ta ăn Trời nó thơm quá trời quá đất luôn bạn ơi Cái nồi cà ri mà mình nấu trời thơm ngon bổ dưỡng luôn á trời Ê tính ra nha là hôm nay mình nấu cái nồi cà ri này Mình đem qua mình tặng cho Sam Sam ăn xong thì Sam sẽ thấy rằng mình là một người con trai à, Quan tâm biết chăm sóc cho bạn gái Lúc đó Sammy sẽ rất rất rất là gọi là thương mình luôn á bạn Trời ơi nấu cái nồi cà ri Nhưng mà khoan từ sao mà mình thấy cái có gì đó hơi thiếu thiếu hay sao á từ từ ở đây có thịt này nè có rau rồi nè có khoai tây ừ, có nước mắm này nè mà sao mình thấy cái nồi cà ri của mình nó vẫn còn thiếu thiếu cái gì vậy mấy bạn ơi à, để suy nghĩ coi suy nghĩ cái gì ta thiếu gì ta à đúng rồi thiếu cà rốt trời ơi cà ri mà không có cà rốt là là là là sai rồi mình phải đi mua mới được từ từ không biết nhà mình còn kim cương không ta à, à đây có ba viên kim cương nè đúng rồi phải đem kim cương đi mua cà rốt thôi ok đi thôi đi thôi ê ủa gì ạ ừ. Sao? Ừ. sao mày dám làm như thế hả ờ, ủa ủa làm là làm cái gì ủa mọi người ơi hôm nay em nấu cà ri ờ, là sai hả hay gì mà sao mọi người tức giận như vậy Ê, anh em đâu ôi cái gì ôi cái gì cái gì cái gì ôi mọi người làm gì đây ôi ôi làm gì à! trời ơi <laughs> Sao tự nhiên mọi người quýnh em bầm mắt Xịt máu cam luôn vậy Em có làm cái gì đâu mọi người Em còn bảo em không làm gì nữa Em thấy chuyện như vậy em làm như thế mà là bình thường rồi hay sao Mà em còn thấy bị không có vấn đề gì hả Ủa em em có làm gì chị đâu Chị Mui bà xã tự nhiên chị Mui quýnh em hả Thôi được rồi em không nhận thì để chị nói cho em nghe lại là Em biến thành củ cà rốt Sau đó em uýnh chị gọi là bầm dập luôn Em gọi là gì là em uýnh chị không còn kiểm soát nào luôn đấy Ủa Ê tính ra sáng giờ em ở nhà Em chỉ tính là ra ngoài mua cà rốt thôi Chứ em có biến thành củ củ cà rốt hồi nào đâu Sao chị nói vậy Ủa còn Sam Sam tự nhiên sao tự nhiên Sam quýnh tôi Ủa Sam không thương tôi nữa hả à? mà không thương không Ông mới là không thương tôi có Rõ ràng tôi bỏ kim cơ tôi dùng Rồi là công tôi đi đào kim cương mày nào Tôi bỏ trong rương Lỡ nòng nào gọi là ông dám lấy kim của tôi Ông đem đi hết trơn rồi đúng không Hả còn cái kim tay kìa ủa đâu có đâu gì mà dữ vậy không phải không phải để phong nói hay sam nghe nè sao phong không có dám lấy kim cương của sam đâu cái này kim cương của phong phong tiết kiệm phong tính mua đồ ăn mà chứ phải là phong lấy của sam đâu ủa ủa rồi còn dịch dịch sao tự nhiên anh là trưởng tim mà anh tự nhiên anh hùa theo mọi người quýnh em là sao còn cái nữa anh sáng nay anh vừa mới ngủ dậy anh bước chân ra ngoài đường cái anh mới hát câu mơ tùng cờ xa cầm nguyên khẩu pháo em bắn nát cái nhà anh luôn rồi em không coi chữ tim ra cái gì hết ủa cái gì mà không coi chuẩn tim ra ra gì hết ủa nè em nói anh kìa hồi à, sáng giờ em ở nhà em nấu ăn chứ em có ra ngoài đâu mà anh nấu như vậy thì giờ qua nhà người ta ba người qua nhà quýnh tôi bầm mắt xịt máu cam luôn các bạn ơi bạn fan có thấy là tội nghiệp cho tôi không oan ức quá oan ức quá cái ờ, này ờ. không tội nghiệp chú nào hết nha đây là cái tội dám làm không dám nhận nha có làm đâu nhận có làm Trời ơi Em thấy em sáng nay nha Cả cái làng này mọi người nói coi Ngoài cái đầu săn này không phải phong cận thì là ai Đúng rồi à, ơi mọi người mọi người mọi người ơi em em em mới vừa thấy ừ. em mới vừa thấy phong cận se từ từ từ ở ở, ngoài cửa chạy chạy ra kìa ủa ủa đâu, đâu? thấy đâu em em em em em em biết rồi em biết rồi mọi người ơi chắc À, là là là phong cận ST buổi sáng nay á đã hóa trang thành em ờ, để giả mạo em sau đó qua quậy phá mọi người á chứ không phải em đâu mọi người tin em đi ờ. trời ơi nghĩ sao vậy ăn cắp ăn cướp rồi bây giờ bị đặt đổ lỗi cho người ta đó hả trời ơi không học cái tính đó đâu ra vậy đừng tưởng có không có đâu ừ. trời ơi, chẳng lẽ sam không tin phong phong không có lấy kim cương của sam trời ơi thiệt mà thiệt mình nghĩ là bây giờ á muốn điều tra thì mọi người cũng phải hợp sức với nhau hmm, Lần này tạm tin phong cận á Bây giờ chúng ta cùng ra ngoài kia đi tìm kiếm xem sự thật là gì đi mọi người Ê à, Ok ok Tạm tin á ơi trời ơi mọi người ơi tức quá mà tôi không ngờ là phong cận se là giả mạo tôi sau đó đến quậy phá mọi người để cho mọi người đánh mình giờ bầm mắt xịt máu cam luôn cay thiệt sự bây giờ mình sẽ phải tìm một cái cách gì đó để tiêu diệt cái tên phong cận se này mới được mọi người mọi người đi theo em đi kiếm phong cỡ e nhanh lên yeah, yeah. đi rồi uhm, chỗ này là chỗ nào vậy ta mấy bạn ơi hồi nãy đến giờ mình với lại dịch với lại sam với lại ca mui đã đi vòng vòng ở trong làng hero team thì bỗng nhiên bọn mình phát hiện ở trong đây nó có một cái hang động rất là kỳ lạ luôn bạn ơi và chắc chắn một điều rằng là đây không phải là hang động do hero team bọn mình xây ra rồi thì chỉ có thể là hang động của phong cận se thôi uhm, mình phải đi vô mình xem thử mới được Trời ơi bạn coi nữa bạn tay chỗ này nè Ôi, Có cái xe bảy cái kiểu luôn Nó lạ lắm luôn á Chưa bao giờ mình thấy cái hang này luôn á Đúng rồi chưa bao giờ em thấy cái hang như thế này luôn á Nhìn nó rất là kỳ lạ Chắc chắn là nó có bảy ở vậy ta ừ. Mà nó có nguy hiểm quá không mọi người Phía dưới là lava Đúng rồi đó Ê thì tất nhiên rồi đây là cái căn hầm bí mật của phong cận se thì nó phải có lava chứ sao à. Ê, bây giờ là chúng ta sẽ chọn cái người sân phong đầu tiên gọi là vượt qua cái ờ, cái cái bẫy này đi mà tất nhiên rồi trưởng team phải làm mẫu chứ xuống đi anh trời ơi dịch thôi trời dịch gà quá à. dịch coi em nè bây giờ em làm mẫu cho coi nè nha một lần duy nhất thôi nha dịch coi nè một lần duy nhất xuống đấy để coi let's go trời ơi anh đánh ấy cái gì vậy trời ơi cái đồ xấu tính luôn kìa mấy bạn ơi bạn nhìn thấy không trưởng tim mà xấu tính vậy các bạn nhảy qua nè ồ oh. à mấy bạn ơi chỗ này nó có đánh dấu cho mình nè mấy cái cục mà nó có màu đen đen thế này các bạn là có thể đứng lên được ok húi từ từ từ từ nha từ từ nha đừng đừng đừng đừng đừng có tranh giành nhau trời ơi, gì mà tranh giành đấu đá vậy? Bà, bà nhảy qua bà đụng cái bông đinh bà vô cái mình đã mình cái luôn. Mình không hề bà mua dạo này ăn nhiều cũng mập tốn tốn chỗ quá nguyên. Ok rồi tiếp dạ. nào Ok từ từ từ từ từ để xíu để xíu Sam ơi coi bóng nè Huy rồi qua nè Huy rồi ok Huy rồi qua nè qua nè Huy cố lên anh cố lên anh hay quá dễ luôn còn mũi còn mũi ơi còn mũi thôi mọi người cố lên mũi mũi mũi trời dạ. ơi cả hai nhảy Nhảy được Miếng lên được Miếng lên Hay quá Rồi ok rồi qua luôn qua luôn qua luôn qua luôn Qua luôn Qua luôn qua luôn ui dạ, dạ. Rồi ok Ờ lên đây lên đây mọi người ơi lên đây Tiếp theo là gì đây <gasps> Trời ơi một đống laser luôn trời ơi trời cái chỗ này là mà dính vô laser cái thôi là đứt làm đôi luôn các bạn nhảy qua nè hi ok rồi Ê, nhảy cẩn thận nha phong ok ok mọi người đi đi, đi, qua đây qua đây phong phong nhảy hơi sai sao cái gì ờ. ở bên này rộng hơn nè bên này nè Ủa khoan khoan từ từ về đây ừ. Sao bên này dễ quá vậy <laughs> Cái gì vậy sao Đúng rồi đó đang kia tao thì nhảy bên kia kìa không nhảy sai rồi Đúng sai rồi, chỗ nào trời bên này nè ở bên này dễ hơn mình đi bộ qua cái sông nè trời mấy người mấy người làm gì khó vậy đừng nói đừng nói phong ơi đừng có nói để cho tham sam nhảy ủa cái gì kỳ vậy dịch gì, gì, gì ta ca mui chị chị em cái kiểu gì mà chơi chơi chơi chơi chơi kỳ vậy <laughs> không như thế mới có thử thách mới có ch- các à, thứ gọi là challenge em hiểu không rồi ok trời tính ra dịch cũng tự làm khó bản thân nè bên kia có có cái đường qua dễ ẹt rồi Trời, không chết queo luôn <laughs> trời ơi là trời Gì à! còn còn sao đâu sao đâu nè đang qua nè Ôi. Ờ. trời ơi bắt cua đồ này, này nó chứ Thôi à, mình bây giờ mình mình đừng làm cuộc sống nó đã ừ. mệt mỏi mình đừng tự làm khó dễ bản thân được. ui Ok rồi ờ, Ôi. mình mình thử thách mình nhảy theo mọi người luôn bạn ơi tính ra cái chỗ này dễ lắm luôn trời nhảy qua có một cái một luôn nè đó đó đó đó thấy không đó trời ơi qua cái một luôn rồi mui mui mui mui qua đây trời ơi dễ ạt luôn á chị không cần nhảy như em chị đi vòng đường này xong nè trời ơi có chút xíu vậy thôi à, đứa vậy trời, trời. trời ơi <laughs> trời ơi mọi người ấy là mọi người sao mọi người té hoài vậy tính ra chỗ này lại tiếp tục là một cái hố lava với lại những cái block xuất không, hiện đó hả bạn em không để ý ạ à. em nhìn lên trên kìa toàn kim cương không á ừ. trời ơi giờ em mới để ý nè wow kim cương trời bạn ơi mình hơi bị thích kim cương nhưng mà bây giờ mình không có nên gọi lấy kim cương lúc nãy bạn ạ à. mình nên vượt qua đây để tiêu diệt phong cần ấy e trước hay ok cái gì vậy ơi ok <laughs> rồi rồi rồi tới lượt em nè trời ơi sao ơi sao bé rồi huy huy ok qua qua được rồi nè ờ. Hay không? Hay không? Ghê vậy? Rồi sao? Rồi đây. Đó, xong. Rồi ok. Rồi. Ui, đây, đây đây bên này bên này bên này bên này. Ui trời ơi cái chỗ này mình chỗ này mình mình phải đi đi đi đi đi đi đường vòng, đi đường vòng. 10 điểm luôn. Hey. Ok, à leo lên leo lên cái block này hả? Em không biết. Đúng rồi, đúng rồi. Ok rồi, qua đường nè. con mèo, con mèo, con mèo. Lên đi sao? Ok. Lên, mọi người, chúng ta sắp lên rồi. Rồi ok. Rồi, tiếp theo là gì đây? À là nhảy bên đó hả? Ok, để em thử. Hey. Ok, rồi qua được rồi nè. Ok, tiếp theo nhảy qua đây. Hey. Rồi. Trời em nhảy lố luôn. Ôi nhưng mà không sao, em xuống được rồi nè. Ủa. Mà mình không lên được. Để thôi mình nhảy xuống làm ba lên đây. Trời ơi, khổ ghê luôn á. Cái gì vậy dịch? qua bên đây ờ. trước nè, anh nhìn em nè, qua đây trước nè, sau đó nhảy qua đây. Trời chị em phá nào, qua trước oh nè. Yeah, oh yeah, oh yeah. ghê quá à, ghê quá à. Coi bọn tôi nè. Ôi, chứ sao, để coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, rồi 10 giây của Ê đó trời, trời ơi dễ ẹt anh em gì đâu khó nhường, nhường thôi ừ rồi ờ, bây giờ mình sẽ nhảy qua đây trước mình nhìn nhìn thấy rồi mình sẽ nhảy qua đây trước ok sở xuất hiện mình sẽ nhảy qua đây ok ở ờ, đây là mui kìa trời ơi chạy qua một phát như em luôn chị em mình mày đến trời ơi ê bên này mới dạ, khó nè dạ. mọi người nguyên cái đường dài luôn nè bên này mới dạ, khó nè ui ui trời ơi rồi sao ok cố lên cố cố cố lên mọi người cố lên bọn mình sắp qua được rồi cố lên cố lên à, à, trời ơi à. tính ra dịch á dịch ơi em nói anh nghe nè anh là trưởng team của gọi là một cái team chuyên về game minecraft mà dịch còn chơi game thua các con gái luôn dịch gì kỳ vậy nghe nhục của anh ơi ờ, trời ok bây giờ bây giờ sao Bên OK bên kia, bên kia, nhảy bóng bên trái nha, OK bóng bên trái nha, nhảy bóng bên trái nha. Ok, ôi trời, tính là chị em OK rồ quá ta. <laughs> em rồi chị em hãy theo em vậy chết chết là chơi ok ấy quá mệt mỏi mọi người ạ ui ok rồi em qua được rồi nè <laughs> tính ra người ta nói nói là nước thì lại tự ai <laughs> cái gì người ta vừa rồi người ta nhường anh em vừa nhường với em Ui, ờ, đó okay. qua cái một à. tự tự tự ái ok rồi đây bên này mình thấy một một cái này lóc rồi nè mọi người thôi bên kia gần mà gần mà gần đây nè hey, okay. tôi có đẩy đâu bà tự nhảy qua tôi đẩy bà nào ok qua qua rồi, mọi người qua, qua đi rồi yeah. đúng rồi gì đâu thử đi vâng, mọi người tôi cho mọi người nhảy trước tôi đỡ đỡ gọi là vướng hiểu không ơi <laughs> dịch dịch dịch dịch dịch cứ cứ cứ nói nhường mà suốt ngày bị té đó ok Ôi, rồi anh nhường anh em với mọi người cứ chủ quan nhở okay. vậy luôn hả ok rồi tiếp theo là gì đây Cái cửa này cái cửa này hơi nguy hiểm nha có một cái cửa oh my god Tại sao lại có cửa ở đây vậy ừ, Em mọi người đâu? mình nghĩ là phong cận EXE thì cũng phải giàu giàu giống phong cận như sao cửa trong nghèo vậy? Trời anh ơi Nó nó Người ta thích cửa gì kệ người ta đi <laughs> Nè nè em em nè nè dịch em nói anh nghe nè anh kêu nó nghèo đúng không anh nhìn đi Cái hang động của nó một đống kim cương nè anh ờ, ờ, Nghèo chỗ nào anh Nghèo chỗ nào Nó còn giàu hơn một mình nữa Nghèo với nó em cũng thích với nó anh ơi trời em nghèo rồi Ô <gasps> cái gì đây Wow Nguyên một Wow uh, Trời ơi nguyên một cầu thang to đùng luôn Rồi ờ, lên lên lên lên nhanh nhanh mọi người Không không không Anh thấy dạ. là phong cận e ghê nó đúng rảnh luôn Tự dưng nó cho cái lối mà đi sâu vào lòng đất không biết lại leo lên chi chẳng không biết nữa thôi mình mình cứ lên đi tại vì nó là phong cận SE anh đơn đơn giản vậy thôi nó là phong cận SE nó rất khó hiểu anh ờ, hiểu không ui cái gì đây oh my god Wow ờ, Tôi không biết là như nào nhưng mà một cái biệt thự to này thì đúng là biệt thự của Phong Cận đây em Giàu quá trời luôn đúng dầu luôn á bạn ủa mà khoan từ cái này cái này đâu phải tượng của phong cận se đâu cái này là ủa cái này là có hất mà ủa ủa gì kỳ vậy dạ, dạ lộn chết rồi dạ, lộn nhà là phong cận e lộn rồi lộn nhà rồi chị ơi chết rồi rồi sao ủa của vô lộn nhà người ta ủa sao sao mình đi từ sáng đến giờ xong cuối cùng mình lộn nhà ta từ từ để mình vô thôi nói, nói chung mình cứ vô mình xem thử mọi người biết đâu cái này nó giúp ích cho mình ôi trời ơi để vô xem thử coi cái tà lâu đài này là của ai mà tại sao nó to dữ vậy ta ừ, để vô xem thử nha ừ. bạn nha ui ui vậy ui ừ. Oh my god Wow Một con hất ghi được làm từ đá củi các bạn ơi Trời ơi nhìn, nhìn nhìn nó ngầu dễ sợ luôn á Em có gì đó sai sai Mọi người lúc nào mình đến phong cảnh ác em à Ừ ha Ôi bụi nhỏ kia cái người là ai à, sao lại đến đây ê ê ê à, xin ờ, xin tự giới thiệu tên chỉ là simmy à, nhầm nhầm quên quên quên nhiễm nhiễm à, à, xin tự giới thiệu tên tôi là phong cận tv bên này là anh dịch bên này là ca mui còn bên đây chính là sammy còn ông là ai à, chính là hất ghi lòng đất người cai quản vùng đất này tại sao các ngươi lại dám đến đây ô hất ghi lòng đất sao wow nghe cái tên ngầu dễ sợ luôn á ôi ôi vậy vậy vậy vậy có nghĩa là ông là cái người cai quản ở bên dưới lòng đất hả đúng vậy ta là oh. người cai quản vùng đất này wow ê, ê mọi người mọi người tôi mới nghĩ ra một ý này rất là hay luôn nè mọi người hay là bây giờ á bọn mình á góp lại bốn người bọn mình cũng không thể nào tiêu diệt được phong cận se vậy tại sao mình không nhờ cái con hất ghi lòng đất này nó giúp bọn mình tiêu diệt phong cận se mọi người thấy sao được không ừ. đây người ta gọi là mình sẽ tận dụng sức mạnh của hút ghi lòng đất sau đó thì mình sẽ tiêu được diệt được phong cận EG vậy là đội chúng ta sẽ có năm anh em siêu nhân đúng rồi đúng rồi phong từ từ xí xí của ai tự nhưng bây giờ ông nhờ cái là ông có cho không nghĩ là mình đã đột nhập nhà ông rồi sao bây giờ nhờ được Ôi, ờ, thì để từ từ để tôi hỏi ổng nè à, thất ghi lòng đất ơi tôi nói ông nghe nè hiện tại á bọn tôi tới đây là bởi vì bọn tôi muốn có một cái nhiệm vụ muốn nhờ ông không biết ông có thể giúp bọn tôi được không cái người nghĩ nhờ ta là dễ chắc xem thường sức mạnh của ta quá rồi đấy Xem ơi Let's Ôi Oh my god ừ. Trời Đúng là hất ghi lòng đất siêu mạnh luôn mày ơi Ông chọi ra cái cục đất to là to luôn kìa Trời ơi lúng đất luôn rồi Em gặp cái, cái này mà vào mình là xong rồi á Là mình Ôi ơi. luôn đó Cũng may là hồi nãy em né kịp Không thôi là em bẹp lép như con tép tôi rồi đó Ê hất ghi lòng đất ơi Ông ông có thể cho tôi xem lại sức mạnh hồi nãy của ông được không Được rồi Nhìn đây Yeah sợ luôn á trời ê ê thôi thôi thôi được rồi bây giờ á hết đi lòng đất bây giờ ông ông hãy ra điều kiện đi bất cứ điều kiện gì bọn tôi cũng đồng ý hết á miễn là ông ông ông giúp bọn tôi tiêu diệt phong cận sl là được ông ông cứ nói rồi đó có một điều kiện cực kỳ khó bắt buộc các ngươi phải làm được đó Hai cái gì là... điều kiện cực kỳ khó chết rồi sao ơi bây giờ Ui. cái ông này á ổng là hất ghi lòng đất mà nhà của ổng giàu như thế này nè mà ổng còn ra điều kiện cực kỳ khó nữa thì chắc chắn nhiệm vụ của ổng phải là kiểu như là cho ổng ờ, là một trăm chiếc xe lamborghini hay là cho ổng thêm một trăm ngôi nhà à, như thế này ơi, nữa làm cái sao mà mình sao bằng được không trời ơi ừ. trời lỡ bắt tụi mình về làm ô sinh là chết chắc luôn á trời ơi tôi chịu không nổi rồi nha trời ơi không biết điều kiện của ổng là gì đây chắc khó lắm luôn á mấy bạn ơi mấy bạn fan ơi mấy bạn giúp mình với ôi điều điều điều kiện của ông là gì vậy thì các ngươi hãy lắng cái tai mà nghe ta nói cho rõ đây hãy tìm cho ta một trăm một trăm một trăm một trăm gì để, để cho ta ăn ta đói quá nhanh đi từ từ một trăm cái gì ông ông ông ông nói lại coi một trăm cục đá ủa ủa ủa tôi tôi tưởng là ông ông yêu cầu tôi là phải cho ông 100 viên kim cương hay là 100 cục vàng chứ 100 cục đá thì dễ mà đào đâu chẳng chẳng ủa vậy hả vậy để ta thay đổi ờ để ta thay đổi kiếm đá khổ là khổ ừ đúng rồi á kiếm trời ơi tôi nói thiệt với ông luôn nha tôi nói thiệt với ông luôn nha kiếm mấy mấy mấy cục đá khó dễ sợ khó lắm luôn á cho nên là không không không thể nào kiếm kiếm được đâu trời điều kiện khó quá khó quá mọi người ơi ừ, khó quá ừ ừ ừ ờ, ừ, ok ok được rồi được rồi vậy thôi bọn tôi sẽ đi kiếm một một trăm cục đá sau đó đem nó đây cho ông nha nhanh đi ok ok ok trời ơi bạn ơi cứ tưởng điều kiện gì khó lắm hóa ra chỉ là kiếm một trăm cục đá trời ơi tưởng gì khó lắm hỡi mừng ghê trời ủa vậy tính ra cái ông này ông ông tưởng là kiếm kiếm kiếm đá khó lắm mà ta tính ra mình ra đây mình đào cái là xong nè đó mình ờ, đào cái hay sao đó, ủa làm biết sao không chắc là ông lười á ờ chắc là ổng lười biếng nha cho nên là ổng ổng không không thèm đi đi đi kiếm đá bạn ổng bắt bọn mình phải phải đi đi đào đào đá cho ổng á trời ơi trời ok thôi được bọn mình sẽ đào 100 cục đá sao đó mình sẽ nhờ ổng đến để tiêu diệt phong cận SE nha các bạn nha let's go ha ha ha phong cận SE à ủa mà bay từ ca mui đâu ủa ca ca mui đâu ai biết trời, trời sao không biết rồi bà đen bà lạc đường rồi bà đang đi dưới đường bà kêu là bà lấy một quá bà phải về kiếm đồ ăn rồi trời ơi cái gì mà nói ham ăn dữ vậy trời ờ, thôi kệ đi bốn đứa mình là được rồi không cần ở đây à ta nói cho ngươi biết nè Bây giờ á ta đã kiếm được một cái người có đủ sức mạnh để chiến đấu với ngươi rồi Ngươi từ sáng đến giờ ngươi quậy phá Ngươi đổi thừa cho ta, ta bị mọi người hiểu lầm Bây giờ hãy cùng xem sức mạnh của ta đây <laughs> Ngươi nói cái gì cơ Có người mạnh hơn ta Muốn tiêu diệt ta Trời ơi, ngươi tưởng dễ lắm hả Vậy hãy cho ta xem sức mạnh của ngươi xem nào <laughs> À xem thường người khác à Ta nói cho ngươi biết nha Không phải ta chiến đấu với ngươi đâu Ngươi nhìn thấy gì sau lưng tao không Xin giới thiệu với ngươi Đây chính là Husky lòng đất Một anh chàng Husky cơ bắp sáu muối cuồn cuộn Anh ấy rất là mạnh Và hôm nay Husky lòng đất sẽ giúp ta tiêu diệt ngươi Ui, ui, ui, sợ quá, sợ quá, sợ quá Trời ta, ta, ta sợ quá à Đâu, cho ta xem sức mạnh của ngươi xem nào Được, Vậy thì hãy xem sức mạnh của Hất đi lòng đất đây Ơi anh Hất đi lòng đất Anh hãy giúp bọn tôi tiêu diệt hắn đây nào nhanh lên <laughs> Được rồi Cái tên nhóc con kia Hãy xem sức mạnh của ta đây Cố lên anh Ôi Ôi Ôi Wow Oh my god Chết queo luôn bạn ơi Trời ơi kinh khủng quá Kinh khủng quá bạn ơi Cục đá lăn qua đùng một cái chết queo Thằng Phong cận é đe luôn <laughs> Trời ơi em không ngờ là anh à, gọi là Hất đi lòng đất có thể tiêu diệt được phong cận ete lấy lại sự công bằng cho em Trời ơi mấy bạn ơi Đúng là đúng là hết kia lòng đất mạnh ơi là mạnh luôn Trời cục đá cái thôi là phong cận NF bay màu luôn bạn ơi Trời ơi Nhưng rồi ông nhìn nè hết kia này 6 muối bên kia có muối ở đâu vẻ nào thua <laughs> Trời ơi đúng ờ. là anh hết ghi 6 muối Ôi là trời Ô mấy bạn ơi thì mấy bạn thấy hết ghi lòng đất có mạnh hay không Thì bạn hãy nhớ mình xuống bên dưới cho mình biết nha Và mấy bạn thấy là phong cận SE có có có có mạnh hơn gọi là hết ghi lòng đất hay không Hãy nhớ mình cho mình biết luôn nha Mình nghĩ là sắp tới đây mình sẽ làm một video là hết ghi lòng đất và phong cận SE sẽ chiến đấu với nhau để coi ai mạnh hơn à, chứ trong tập này là phong cận chẳng qua là phong cận se có có có thể là hắn ta xem thường người khác cho nên hắn ta mới thua thôi chứ không vẫn chưa biết được là ai mạnh hơn ai đâu các bạn ạ à. à, ok còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video này cũng đã rất là dài rồi cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây và nếu như anh em thấy thích video này đừng quên hãy để cho mình một like một share và nhấn nút subscribe đăng ký hội cho kênh youtube của mình và cũng đừng quên hãy qua bên kênh youtube của Mr Dịch Sammy cùng K10 để đăng ký ủng hộ cho tất cả mọi người của thành viên của Hero Team nha các bạn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 đồ cho ảnh xong giờ ảnh tấn công một mình ấy cái gì cục đá lăn theo mình rồi xong chết chó luôn <laughs> ghê quá chạy đi anh ơi Hello team, hello team